lưu là thế không biết đến ngày mai nên giờ đây mới đắng cay ngồi trước tấm gương sáng rồi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra want you.